Hello, xin chào tất cả mọi người nha Người đi xa có nhớ chăng Dòng thư tay ta hỏi thăm Lời cô càng dưới ánh trăng mờ hôm đó Có ai đang chờ Lệ dần pha theo tháng năm Đời biết thì sao khó khăn Vùi đầu trong chăn gối mong được nói hết tâm như tới này Rồi em ơi đừng lừa em ơi Đừng hàng vốn tim anh như trò đùa Hứa đôi ba lời quậy nhân nha đừng để Ai ai đừng nói em ơi đồn và vẫn thôi Một lần đâu thôi anh đủ mệt rồi Hứa thêm chi thì là chuyện mi đừng để Anh hoa ma lại ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, Tốt Liliana nào ở đây thôi Anh lên tiếp đi nào Chiến chiến chiến nào đi đi nào Chiến chiến quá quá đi thôi nào Ok Thêm đông quá đi thôi Thêm bạn đông quá Đông quá đi thôi Vio Violet nè Anh đây Anh đã không gì Không sợ Anh không nể, Anh không lo Anh không nghĩ gì đâu em ơi Ôi đã biến mất rồi lại lai OLED đấy chùa lên chia bốn nến anh chùa lên thôi các bạn ơi xem nè mình tóc biến lên tóc biến lên và chiêu hai chiêu một ok có một mạng nhé <laughs> hôm nay tôi đến đây anh em ơi like cho mình một like và một uh, mình đăng ký kênh giúp mình nhé mọi người ơi <laughs> được con rồng và mình cùng về số đấy yeah, yeah, yeah, yeah. về cho hồi máu lên này hồi máu lên để tem này để ganh để ganh anh em ơi hai ba giữ cho tem bạn ok cho sao thế xì thế xì ok và bây giờ wow tem bạn đông quá đi thôi đông thì đông mình lao vào con lao Wow, Nata tên bạn này Suýt chết với Nata, suýt chết với Nata Và anh đây cũng bay lần đánh đắp đọc đọc ok Con này nào mặt nắng với ta Đời sang trang hinh hồn thăng thang Không có ai cũng không quỷ Wow, Nata kìa, Nata kìa dìu Nata với OLED. Và anh bắt đầu lên đây anh em ơi Anh em làm cái gì đây Giúp ca cướp buồn này chiều hay lên cao cao cao cao Ui Zuka thêm bạn mặc quá Cho nên mình cũng lùi bước thôi Anh em ơi thông cảm nhé Ăn lính cho mình Ăn bùa cho mình Không sao đâu anh em ơi để mình ganh Để mình ganh Zuka thêm bạn chẳng có tuổi gì anh em ạ Rồi Cuối cùng mình cũng có mạng Chuẩn bị có mạng rồi anh em ơi Diêu chạy nhanh quá cho nên mình thôi mình không dám lên đâu mọi người Đây Wow Diêu chạy lên đó Mọi người ơi Mọi người ơi Mọi người ơi Like like cho một cái anh em ơi tình lang tăng trăm điệu ngân vang từ thiện và nhân gian ý à, à, à. Người đi xa có nhớ chăng Dòng đưa tay hơi hỏi thăm Và cô ca dưới ánh trăng mờ hôm đó Có ai đang chờ Lời dân pha theo tháng năm lời biệt ly sao khó khăn vùi đầu trong chân gói mang đường nói hết tâm tư này Trời em ơi đừng lừa em tôi đừng vờn con tim tôi anh như trò đùa Hứa đôi ba lời cuồng nhấn ngao đề đề Ái ai à Xin lỗi em ơi đoàn là vắng thôi một mình đau thôi em đùa mệt rồi Hứa thêm chi lệ dài trên mi đừng đi ấy hoa ma lai giúp ca ta này lên cao thả bom có mạng anh em ơi ok baby mình cảm ơn rồi và mình cũng chạy về thôi anh em ơi mình cùng đến đầy chủ đến đẩy lính rồi anh em giúp ca wow giúp ca mạnh quá anh em ơi cho nên mình không dám lên tốc biến lên xem nào ừ, chạy mất dép rồi anh em ơi làm sao bây giờ anh em ơi anh em ơi, mình cũng chuyển sang Mr. Zero nhé Mình về thôi ừ, ừ, ừ. Cuộc gọi tên Và mọi khi khi lần nghe em khóc I should be very hard I should be very hard Sao đây Anh em Lê ơi lên nào siêu một lên cao có mặt luôn anh em ơi thương đi rồi cũng đầy trụ đi thôi trời đời mong ngóng em đã có hồi từ mai còn cần anh không một vòng tròn tối tâm không sao anh ta là những Chú cá Chú cá kìa, chú cá kìa Lên, lên, lên, cảo wow. Không ăn được nó rồi anh em ơi <laughs> Tình yêu trong đó mở tên ai Suka giúp các các bạn thực sự rất, rất là thông minh luôn anh em ơi chơi rất là hay phút thứ 8 rồi mình ui dại diêu diêu tóc biến tóc biến về yêu ừ, tan sao phải lối thoát ui lần này lên nhé anh em lên nhé ăn cả hai luôn này treo hai treo một cho choáng con tôi tại ok được con đằng sau ăn cả hai mà quá ngon luôn tôi thân để bên em thêm là để giao yên là buổi chiều nào giúp ca chặt nhanh quá Chúc ca chạy nhanh quá Mình không kịp đuổi kịp Làm sao giờ Anh em ơi sao giờ đây mở tên anh yeah yeah yeah yeah có được chi kỳ mình xong tập về đôn mình vùng bông bông bông Ông có tạp thân Animal Animal Lại tiếp tục bài mới nha mọi người Mãi mãi là ba lô ạ à bao lâu mà sao em chẳng thấy tương lai đâu là hạnh phúc đã có lúc, có lúc anh từng nghĩ đến những ngày còn sâu sau này của đôi ta sẽ chẳng còn xa nhưng tháng ngày không còn đời hứa anh không biết tay thể nói lên tiếng yêu này vẫn chưa vẫn chưa phai chẳng thể mong em sẽ dừng bước chỉ muốn em sẽ đến lúc biết được vừa hát vừa chơi game khó quá mọi người ơi wow <laughs> chúng ta giúp các kìa thôi thôi thôi chạy chạy tốc biến không kịp rồi chạy rồi quá là ghê gớm chú cao khỏe rất té nữa kìa chín nghìn hai rồi mình có tám nghìn thôi ít hơn một nghìn vàng thảo nào yếu quá nhưng không sao nghe em ơi mình có 7.800 họ nghìn hai rồi nơi chưa Tại sao em chẳng thấy tương lai đâu là hạnh phúc Dù ca kia chạy nhanh Tự mình vãi chửa nghe mình chẳng còn xa nhưng tháng, tháng này, này là anh quá hỗ trợ siêu thôi đúng đấy ca du ca kìa Dừng dừng dừng chiêu hai choáng lên cao phát wow gần chết rồi wow dù cao vẫn chạy nhanh quá mây ngò vì cơn mưa rơi mau chiều nay làm nhòe hết yêu thương em bao ngày Violet này Thôi không làm lên anh em ơi Chuyển sang dạng người mình đắm trên lên anh em ạ Đấy hết lính đấy vẫn còn yêu em rất nhiều bảy một rồi AD AD lên cào hay quá Ui Diêu này Diêu còn chưa quái được không chết rồi Công nhận bà này hay hát hay thật đấy làm nhuệ hết yêu thương em bao ngày vì anh chẳng thể nói lên tiếng yêu này vẫn, chưa vẫn, vẫn chưa hết phôi phai nào đuổi tên mình đi nào nào xuống đây nữa nào này lên ăn này tiếp tục này dám đuổi tên mình sao là vì anh đã xa chín mùa rồi anh em ơi rồi tiếp tục rồi wow mười mùa rồi AD chạy nhanh thôi nếu không chết với mình rồi Hết bài rồi mộ anh em ơi Tiếp tục chuyển sang bài mới nha Tên bạn tuổi gì nhỉ? Đừng 11 rồi chẳng lối gieo hoa chuyên hoa tặng cho mặt hồ rung lên mà hạt mưa duyên nát lòng ta anh theo cầm vũ ta đừng dành cho mắt sầu lo mặt hồ rung lên mà hạt mưa duyên nát lòng ta à, non à đừng ra từ từ trên lao áo phai bao rừng dài ngoài hiên à, mình ta với ta thôi mà tâm tân này chuyện nhỏ lớn đau lưu luyến chuyện thuyết luôn rồi mình thắng luôn đây bây giờ mình cũng xin dừng video ở đây nhá nếu phát thấy hay là like share và đăng ký kênh giúp mình để ủng hộ mình nha bye bye mọi người và hẹn gặp lại anh em nhé anh em hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé bye bye mọi người nha hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo bye mọi người